và phía xa bên kia nữa thì chúng ta sẽ đi ra đường là vành đai 4 thì tầm từ đây cách ra đường vành đai 4 đó tới tầm khoảng là 2 km thôi 2 km là nhiều chứ thực ra nếu mình đi như thế này thì tầm khoảng là 1 km nha cả nhà rồi như cả nhà thì à, được biết thì à, Mỹ Quốc 3 là một trong những cái vị trí là rất là đắc địa mà được rất là nhiều nhà à, đầu tư đầu tư bất động sản cũng như là những nhà mua đó mà ở cũng như xây nhà ở đây vì sao ạ vì ở đây là dân cư rất là đông rồi những cái nhà thái xung quanh đây hiện tại ở đây thì à, nhà trọ được xây dựng cũng khá là nhiều nha cả nhà được xây dựng cũng khá là nhiều và nhà ở cũng vậy phía trên kia là chợ rồi nha cả nhà phía trên, phía trên kia là chợ rồi nha và phía bên này phía bên này cái nhà thái ạ hiện tại ở đây là căn nhà này à, à, hiện tại đang xây đây là căn nhà ở luôn và phía bên cạnh thì căn đó cũng là căn nhà ở cũng đang được xây dựng và ở phía tiếp theo là hai căn nhà trọ chúng ta cũng đang được xây dựng và ở phía bên kia là đường đôi di đôi di bé nha cả nhà đường đôi di bé là cái đường mà mình à, à, à, hiện tại mình đang ở bên đó rồi ngày hôm nay thì à, mình muốn review cho cả nhà hai lô đất à, có bờ rộng mỗi lô là ngang 5 sau 30 và tổng hai lô thì ngang là 10 sau 30 nha cả nhà qua đây là chính là hai lô này ạ à. thì tính từ cái mép này nha cả nhà tính từ cái mép này đây à, từ vị trí này của, của chúng ta chúng ta thấy từ mép nhà này cho tới cái mép nhà hiện tại đang được xây dựng ạ là cái nhà thấy ạ à. cái mép nhà này nha cái nhà à, và đi sâu vào bên trong kia là 30 mét cái nhà hãy theo trong mình ạ ở đây là 30 mét nha cái nhà sau à, phía bên à, bên xa xa kia nhà hãy theo trong mình đó mà biết là cái chiều dài nó sẽ tới đâu nhưng cái nhà nhìn xa xa đây cái nhà thấy ở phía kia này cái đuôi của căn nhà đó thì à, đó là 30 mét nha và ở đây chúng ta sẽ có là 2 mét lót thuốc kiếm 2 mét lót thuốc kiếm nha rồi cái nhà ở cái nhà hệ theo chân mình thì ở đây là mình sẽ có 2 mét thuốc hiếm ở ngoài này à đây cái nhà thái thì ở phía sau này chúng ta thì tính từ mép tường này qua đây thì mình trừ ra một mét đây cả nhà đây mình trừ ra một mét đây cả nhà và phía nhà bên kia à, tức là phía nhà sau này người ta có ờ, xây dựng á thì người ta cũng chưa ra một mét nữa thì à, thành 2 mét thì à, như vậy thì à, hiện tại á Bigamex thì làm rất là gọi là à, vừa cái phần mà thẩm mỹ á thì mình thấy là cái cột điện được đặt ở phía sau à, cái nhà thái không cột điện được đặt ở phía sau và cái hố ga cũng được đặt ở phía sau luôn nha cả nhà à, ở đây thì à, mình nói thêm nói thêm thông tin đó là ngang sau 5630 nhưng mà khi chúng ta xây dựng thì chúng ta sẽ xây dựng là phía sau chiều ra một mét à, phía trước chúng ta chiều ra 5 mét thì tổng cộng cái diện tích mà để chúng ta xây dựng kiên cố thì nó là à, 24 mét nha cả nhà còn là 6 mét là chúng ta chiều ra phía sau một mét là làm rồi lối thoát hiểm phía trước 5 mét là đỡ làm mà sân trước à, nha cả nhà để làm sân trước ví dụ chúng ta có ô tô thì chúng ta đậu vào bên trong thì nó cũng à, thuận tiện dễ dàng hơn cho mình ạ à. rồi cả nhà hãy thi đi hãy theo chân mình lên trên này ạ à ra phía trước nha chúng ta hãy theo chân mình ra phía trước và hiện tại nếu mà chúng ta khi mà chúng ta xây nhà với cái diện tích như thế này á thì à, rất rất là rộng à, nếu chúng ta xây nhà trọ thì chúng ta sẽ được một kiosk hay là một nhà cấp 4 ở phía trước à, chúng ta có thể là lên lầu cho cái nhà còn lại là bốn phòng trọ bốn phòng trọ hoặc là năm phòng trọ phía sau bốn phòng trọ hoặc là năm phòng trọ phía sau nha cả nhà rồi, thì à, bây giờ cả nhà hãy đi theo chân mình để mà khám phá những uh, xung quanh ở đây và cái vừa cái tiện ích kết nối giao thông. À, trước khi mình đi thì à, mình xin thông tin thêm đó là khu vực này à, trong bán kính tầm khoảng là 3 km thì có đầy đủ các tiện ích ví dụ như chợ, trường học, à, bệnh viện, ngân hàng cũng như là các tiện ích mà phục vụ nhu cầu thiết yếu của à, cuộc sống của chúng ta. Rồi, thì bây giờ cả nhà hãy theo chân mình nha cả nhà chân mình nha cả nhà hiện tại thì mình đang ở vị trí ngay lô đất của mình ạ à. và bây giờ mình sẽ di chuyển là từ lô đất này của mình mình đi à, ra cái hướng chợ Mỹ Phước nha cả nhà cái chợ này là chợ nên nằm ở khu Di và ra đường phía bên kia là đường N8 và bắt đầu mình di chuyển từ đây là trục đường DG8 nha đây chính là trục đường DG8 mà chúng ta sẽ di chuyển lên đường uh, uh, N8 à, trước khi chúng ta di chuyển nội 8 thì chúng ta còn qua một số tuyến đường nữa và chúng ta sẽ đến chợ thì bây giờ chúng ta cả nhà hãy theo trong mình đi à, cứ theo trong mình tới đâu thì mình sẽ nói là ở khu vực này buôn bán như thế nào như cả nhà thấy thì à, trên đường này mình đi thôi thì có khá là nhiều nhà được xây dựng à, với mục đích là xây dựng nhà ở hoặc là xây dựng nhà trọ thì đối với khu vực à, Mỹ Phước mà BKMX quy hoạch à, ngay cả BKMX à, à, quy hoạch mà ở ship 2 cũng vậy nha cả nhà ở ship 2 hoặc là Mỹ Phước 1 2 3 4 hoặc là ở Bầu Bàng cũng vậy thì à, có diện tích là 5 nhân 30 và đều là xây dựng tự do cho nên chúng ta muốn xây như thế nào thì chúng ta xây nha và đây phía trước này của chúng ta là chúng ta có thấy là karaoke Hải Âu đúng không ạ đây là karaoke Hải Âu và đường ờ, phía trước này của chúng ta là đường DG12 nha cả nhà NG12 xin xin lỗi cả nhà NG12 và chúng ta rẽ trái đây thì chúng ta đi sẽ đi ra nếu chúng ta đi thẳng nha cả nhà thì chúng ta sẽ đi ra bên kia là đường Mỹ Phước Tân Vạn à, đi thẳng ra bên kia là đường Mỹ Phước Tân Vạn rồi cả nhà à, đường cắt ngang đó là Mỹ Phước Tân Vạn và bây giờ chúng ta rẽ phải thì chúng ta sẽ đi vào cái đường DG9 và đây là một trong những cái con đường mà được uh, cho là sầm uất nhất của khu Di cũng như là khu Mỹ Phước 3 vì sao ạ vì ở đây là người ta nhóm chợ cũng như là hợp chợ tính từ à, vị trí con đưa mình vừa vẹo qua đường tư chi đây cho đến à, tới đường đề 8 là toàn là là buôn bán kinh doanh thôi nha cả nhà thì khu vực này cũng khá là đông đúc khá là đông đúc và đây là chợ tự phát nha đây là chợ tự phát của ờ, Mỹ Phước 3 này chứ không phải là chợ mà đã được quy hoạch chợ được quy hoạch tỉnh nằm ở khu L nhưng mà hiện tại thì Ờ, dân cư ờ, chưa có vừa cũng như là các tiểu thương chưa có vừa ờ, tập hợp ở chợ đó thì theo mình dự đoán là chắc tầm khoảng à, 5 năm hoặc là 10 năm nữa thì chợ đó mới mới mới, mới nhóm đông kín được còn bây giờ thì người ta nhóm chợ đang quen rồi à, như cái nhà thấy thì đã nói là chợ thì rất là đông đúng không xung quanh buôn bán rất là sầm uất buôn bán đây gọi là đủ thứ các mặt hàng à, nhu cầu thiết yếu của cuộc sống của mình à, ngày hôm nay thì mình à, đang di chuyển vào khu vực chợ này đó cái nhà thấy là từ vị trí lô đất à, đi chợ đến chợ là bao lâu như vậy thì từ lúc nãy mình đi tới đây mình đi gọi là cực kỳ chậm á với vận tốc là 20 km h thì mình đã tới chợ cũng khá là lâu rồi đó tại chợ nó kéo dài mà như vậy thì à, có phải là nếu chúng ta đi bộ thì mất chỉ tầm khoảng là 5 phút thôi đúng không cả nhà 3 đến 5 phút thôi nếu mà đi bộ thì chúng ta đã tới chợ rồi đó chúng ta đi sâu vào bên trong kia nó thì đó đó là chợ của của khu Mỹ Phước 3 và đây là chợ khu Di chợ Tự Phát rất đông đúng không còn uh, trên uh, đường dg chính này thì uh, chúng ta đang có một lô nữa nha cả nhà mình đang có một lô ở đây thì lát nữa mình sẽ quay lại mình quay video ở cái lô này như cả nhà thấy đi giờ cứ đi ờ, xem hết cái chợ này xong rồi mình sẽ quay lại ờ, quay cái ờ, cái lô đó ở đây thì uh, kinh doanh buôn bán khá là nhiều cho nên nó là người qua lại cực kỳ tấp nập đặc biệt là ngày hôm nay là ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 à, chính xác là ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5 thì trong đó thì có một số bạn viewer uh, nghỉ lễ cũng có một số anh chị uh, cũng như là uh, những người mà không vơ thì ở lại đây thì tập hợp bạn bè người thân à, có thể là tổ chức một bữa tiệc này kia à, vào trong những ngày này chợ này là một trong những cái chợ mà mình cũng hay thường xuyên à, đi tới đó mà mua à, tất cả những cái à, nhu cầu mà à, của trong cuộc sống của mình cần chúng ta đi thẳng ra phía ngồi xa xa kia thì đó là đường NE8 rồi cả nhà và cái nhà hè cứ uh, tiếp tục theo quy dõi video của mình uh, đến hết đường đề 8 nha để mà cái nhà biết là kết nối giao thông nó như thế nào bên uh, tay trái là có đường máy xanh này nó bắt thoát xanh nha cả nhà bên tay trái là có bắt thoát xanh bên tay phải là có thế giới di động màu xanh đây thế giới di động này chắc là của tư nhân à, rồi à, thời trang Nguyễn Trung này thời trang mua sắm Nguyễn Trung này thời trang này thì khá là nổi tiếng ở khu vực này buôn bán ở cái nhà Thái không ạ à? kết nối giao thông cũng như là kết nối vào việc chợ buôn bán rồi à, à, ngân hàng ở đây thì có khá là nhiều ngân hàng nha mình biết là BVIDB này Vietcombank này ngân hàng Maritimbank này ngân hàng Quân đội này khá là nhiều ở cả nhà phía bên kia thì có quán cà phê Bin này rất là đẹp quán cà phê này cũng khá là lớn rồi chúng ta về phải đây là chúng ta đã ra Mỹ Phước ờ, đường đề 8 nha và chúng ta à, hướng ra cống của Mỹ Phước cống của Mỹ Phước 3 chúng ta đang hướng ra cống của Mỹ Phước 3 nha cả nhà đó, cả nhà thấy không ạ thì đối với cái đường N8 này thì à, rất là sầm uất rồi rất là đẹp buôn bán kinh doanh rất là nhiều và cũng có ngân hàng à, cũng có ngân hàng cũng có uh, uh, tiệm vàng cầm đồ nói chung là rất là nhiều là một trong những cái trục đường chính à, chúng ta đi lại bên này một xíu thì đây chính là cái à, trục đường à, đôi chín năm đôi chín năm có cái à, đường máy xanh này cả nhà à, có đường máy xanh và chúng ta sẽ về vào đường đôi chín năm nha đây đây đây đường máy xanh này thế giới di động này cả nhà thấy không ạ đó đường máy xanh thế giới di động ở đây đường đôi chín năm là một trong những cái con trục đường à, lớn của khu vực Mỹ Phước à, trục đường lớn nha gọi là trục đường thông rồi thì à, cái nhà xem video thấy hay thì hãy nhớ bấm like đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nha cả nhà à, mình sẽ gặp cả nhà vào những video sau ạ à. xin chào và tạm biệt hẹn gặp hẹn gặp lại cả nhà vào vào video tiếp theo nha cả nhà